Cô nương à, cô nương có bằng lòng về Đắk lắc sống với ta không hả? Ừ, tiền bạc đối với ta không thành vấn đề đâu. Anh năm trăm, ta coi như một ngàn thôi mà. Đối với ta, tình yêu là tất cả, tiền bạc chỉ là phù du thôi. Dạ chào chị ạ. tiếp Tiếp tiếp tiếp tiếp, ta hay mà. Dạ thì bây giờ là hết, kết thúc À. giới thiệu vô bằng tiếng công này hát luôn. Thì chà, thỉ chàng trai có lẽ hơi rùng quá nhà. Bây giờ ta không có vun đâu. Ừ, sau đây là ta sẽ hát bài một bài gì đó. Ta không biết hát bài gì hết. Thôi hát bài lúc nãy đi. Ủa vậy hát nãy hát rồi, vậy hát gì nữa? Dạ thôi chắc lên thôi vậy. <laughs> Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả Chào bạn Em giới thiệu về mình Em, em tên là Huệ, em đang làm kiểm sát nội bộ tại công ty Hoàng Anh Năm nay em 28 tuổi, đang sống và làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuật ạ à, Là bây giờ xuống đây tham gia chương trình thôi, là về vẫn sống ở trên kia Dạ đúng rồi ạ Rồi, mình nghe với bạn trai trên kia giới thiệu ha Xin chào anh Quỳnh Linh, chào, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả Em à, tên là Bùi Nguyên, nguyên quán thì ngoài Hà Nội, à, sinh dạ. ra và lớn lên thì ở Đắk Lắk nhưng mà em học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em 27 à, tuổi. Dạ em là nhân viên IT một người ở buôn ma thuột ở người đắk lắc gần nhau nhưng mà bạn nam là làm việc ở thành phố hồ chí minh đúng không dạ đúng rồi dạ dạ cặp này hẹn hò sao thấy nó, nó hơi xa xôi cách trở đâu có gì đâu cùng quê mà người đi làm rồi cũng về đắk lắc thôi đúng không bạn đắk lắc là buôn ma thuộc đúng không dạ Ủa, bạn dạ, có bao nhiêu mối tình rồi bạn tính mối tình chính thức thì em à, có hai mối tình vậy bao Còn chia tay bao lâu rồi chính thức là chắc hai chục hơn à, mối tình chính thức thì tại nó gọi là không muốn chính thức nên nó cũng không gọi là mối tình à và bây giờ hỏi bạn nè bạn nữ là lớn hơn mình một tuổi thì à, bạn có ngại không nói chung là tình yêu thì nó cũng không dạ. quan trọng mấy vấn đề đó vậy bạn nữ thì sao mình ở trên đó nếu như mình có bạn trai thành phố hồ chí minh thì bạn nghĩ như thế nào là cho em hỏi anh luôn được không hỏi anh luôn đi trực anh ơi anh có ý định về buôn ma thuật không ạ À, thì mình cũng chắc định hết năm nay là mình về Đắk lắc bạn ạ à, Về sinh sống ở đó luôn Dạ đúng, đúng rồi, mình uh, sinh sống và làm việc ở đó luôn Dạ, vậy thì quá tuyệt vời chị ạ Quá tuyệt vời ha Dạ à, Nhưng mà, dạ, cơ bản... hai người hỏi với nhau thử coi xem có ở gần với nhau coi chừng ở gần gần coi chừng bà con không biết rồi nha bạn ở đâu nhỉ bố mẹ em ở huyện Cư Mờ Nga mình ở Mararak bạn có biết Mararak không dạ em biết anh rồi vậy được rồi ổn à, thí dụ như mình lấy vợ là sau này mình về quê mình ở với ba mẹ mình luôn hả bạn gia đình em thì có mình em là con trai ạ à. chị em với cả em gái em thì đã lấy chồng rồi thì là ở với ba mẹ mà mình có biết nói tiếng dân tộc hay là gì không có nói tiếng dân tộc sơ sơ chị ví dụ như kính chào quý vị khán giả thì lung cúc bô lúc quân sang hoặc là, hoặc là ăn cơm thì họ say ủa bạn nam có biết nói không à ajon à, kapate em nhớ mấy câu đó à. không biết là gì hình như là anh yêu em à, <laughs> em lại không biết câu đó biết học quá ha học có câu một quá ha thuộc bài gì ở tây nguyên hát lấy lòng bên kia coi trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối Trái tim tự tìm ra lối Bước qua gian dối người ơi Em ơi, em đi tìm mẫu bạn trai lý tưởng như thế nào? 1m7 thì càng tốt ạ à? một người biết quan tâm biết lo lắng là người thành công trong công việc ừ, nghĩa là em ấn tượng những người có sống mũi cao hát hay như anh ấy là hát hay rồi đó chút nữa chị sẽ qua chị coi dạ. à, bụng thì không nên to quá em ôm bộ đủ vòng ôm được rồi có cái điều nào bạn không thích không nghiện thuốc này nghiện nghiện bài này rồi nghiện game nghiện em được không đó tiêu chuẩn đưa ra đó em à, thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm ờ sáu mươi bảy mươi phần trăm ạ em mong muốn thế nào thân thích thì cao trên trên mét 50 là được hiền lành nhưng mà biết chửi nhau Ủa? lạ gì đôi khi mình đi nhau cuộc sống cũng có nhiều cái va vấp chẳng hạn đi ngoài đường chẳng hạn người ta sai nhưng mình không sai mà người ta chịu mình mình phải biết đối đáp lại với người ta à có nghĩa là muốn bạn gái mình ra đường không có bị ai bắt nạt phải không dạ bây giờ nếu được thì chừng nào mới tiến tới hôn nhân được dạ một năm chị bên một năm được không bạn trai dạ được ạ à, tùy theo bạn gái thôi nếu mà yêu nhau mà tiến tới hôn nhân thì em sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc rồi mình có thể nói một chút xíu những cái ưu điểm với khuyết điểm của mình ưu điểm của em là nhanh nhẹn chịu khó và nấu các món ăn vặt rất xiên và ừ. ngon kem lăn sữa chua rồi rau câu dừa rồi Quá trà sữa rồi. nói tôi chảy nước miếng rồi nè dạ. còn khuyết điểm em sống nội tâm hay suy nghĩ suy nghĩ mà theo kiểu suy diễn luôn ví dụ như bạn chỉ nói vui chọc mình mà mình nghĩ vào cái câu đó mình xoáy chắc là nói khiến cái gì dữ lắm dữ lắm tối về suy nghĩ ngủ không được chi vậy cho nó mau già thôi kệ đi bỏ bớt đi dạ, bây giờ chị hỏi này là em có lớn hơn bạn nam một tuổi đó bạn nam thì không thành vấn đề nhưng mà dạ em có ờ, ngại gì không à, em lớn hơn nhưng mà anh anh ấy là người chững chạc hơn biết lo lắng cho mình hơn thì tốt vậy thôi đơn giản vậy thôi ha dạ bạn có ưu điểm khuyết điểm gì không bạn giới thiệu cho bạn gái bên này nghe luôn em nói khuyết điểm chưa? đôi khi cũng hơi khó tính sống thêm về tình cảm nên đôi khi nó chi phối công việc nó nhiều rồi sở trường của bạn trai là gì em nấu ăn cũng khá ngon dạ thì biết một số tài lẻ như là có thể là giải giọng hồng cốc chẳng hạn ừ, làm ảo thuật rồi giả giọng hồng công giới thiệu vô bài hát luôn cô nương à cô nương có bằng lòng về đắk lắc sống với ta không hả ừ, tiền bạc đối với ta không thành vấn đề đâu Hai tờ năm trăm ta coi như một ngàn thôi mà đối với ta tình yêu là tất cả tiền bạc chỉ là phù du thôi dạ chào chị ạ à tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp đang hay mà dạ thì bây giờ là hết kết thúc giới thiệu vô bằng tiếng công hát luôn thì chà thấy chàng trai có lẽ hơi rùng quá nhà bây dạ, giờ ta không có Juno đâu ừ, sau đây là ta sẽ hát bài một bài gì đó ta cũng không biết hát bài gì hết thôi hát bài lúc nãy đi <laughs> ủa vậy hát nãy hát rồi vậy hát gì nữa dạ thôi chắc lên thôi vậy <laughs> còn có tài năng gì nữa không em cũng biết làm mặt thuật nhưng mà chắc gì móc móc gì vậy ảo thuật chắc tí nữa em diễn cho bạn gái xem ạ ồ thôi cũng được bây giờ bạn có biết lý do tại sao bạn ế không à, đi học hay đi làm gì đó hay là đi ở trọ thì cái con khu vực em là đa số là con trai ạ thứ hai thì cũng có thể do một phần mặt hơi đều đều tí dạ dở nó nhưng coi là sống mũi cao tạm thôi dạ không nhưng mà bóc dáng tướng tá cũng hợp lý dạ, lấy em nhau về dạ. tiền bạc thì à, hai vợ chồng ai sẽ người quản lý hai vợ chồng nếu mà ai mà quản lý giỏi thì sẽ cho người đó quản lý chắc cứ phân chia ra một tháng này ờ, bạn quản lý ờ, tháng sau bậy vậy rồi, rồi làm sao có cái quỹ được vậy là banh chành á người nào một người thôi thử trong năm xem ai giỏi hơn thì à, cạnh tranh công bằng ha dạ thôi được rồi để mình hỏi bên này coi em thấy như vậy là không ổn đúng vậy không ổn đúng không dạ. vợ quản lý thì vợ quản lý hết còn chồng là quản lý thì quản lý hết Các bạn này nghĩ ra có nghĩa là nhiều người cứ nói phụ nữ là quản lý tốt nhưng mà dạ. đôi khi có những người phụ nữ người ta cũng đỉnh đoạn người ta không à. có vung ván thì cũng không có giữ được tiền dạ anh thấy cũng được nhưng mà dạ. cái toán tính hay lắm cái cái toán tính sao mình nghe vậy lên đây? ờ. có một cái thật xấu gì hay suy nghĩ và suy diễn đó ngoài ra là cũng hay mít ướt đó nè. thì mít ướt nàng nghĩ được không dạ thì em cũng thích con gái hay khóc ạ à. Ôi, hay <laughs> khóc hoài luôn em không có tiền đem về là khóc quản lý ơi cũng khóc em quản lý cứ về là được dạ. hai người về kiếm mẫu cà phê là trồng cà phê hoặc là trồng điều tiêu với điều á ha dạ. đúng là vợ nào chồng đó thì <laughs> tại sao mình không có tìm được người bạn trai cho mình ha là cũng có bạn này bạn kia tán nhưng mà hiền quá hoặc là không có ấn tượng gì nữa hay là ừ, không có duyên á nghĩa là không đến được với nhau dạ. anh thấy là hai người dạ. có có vẻ hợp nhau đấy hôm nay mình đi có ờ, người thân nào đi theo ờ, ủng hộ mình không à, hôm nay em đi thì có chị Châu em và bạn thân của em đi cùng dạ em à, chào anh quyền linh em chào chị cát tường và mà tất cả à, khán giả ở chương trình hôm nay em là bạn thân của kim huệ được khoảng gần 30 năm Ha, dạ từ nhỏ lớn lớn chơi nhau dạ, luôn hả dạ. à, ngoài cái những cái mà huệ nói ra thì có một cái đặc điểm rất là hay ở huệ á tại vì ba mẹ huệ đều là bác sĩ hết nhưng mà huệ không thông theo cái ngành đó tuy nhiên thì à, cái tiệm thuốc này kia huệ hay phụ cho nên cái kinh nghiệm về về y thuật của huệ rất là tốt cái cái tăng tăng duy nhất của em là về cái tính cách tuy 28 tuổi rồi nhưng mà tính cũng là vô tư cũng hơi biết ước em chưa đánh giá nhiều được về bạn trai nhưng mà còn một người bạn đời chững chững chạc hơn một chút xíu nhưng mà lúc lúc tiếp xúc thì em thấy bạn trai cũng xinh giống như bạn em luôn <laughs> thôi em hỏi ý của chị dâu chị chị nhìn đây thấy hai em là cũng tuyệt vời đấy nhưng mà còn sau này hai em thế nào nữa giống như Do bạn, hai bạn em nói nữa. chị tin đó chị thấy có vấn đề gì không cái chuyện chị tin rồi thôi có khi mình cũng có thể thay đổi được các bạn bề ngoài thì em nói chuyện nó vui vẻ nhưng mà thực chất là trong đầu em suy nghĩ rất là nhiều đôi khi mình muốn <laughs> hòa đồng được được dạ. em nói chuyện thì cũng thấy có vẻ trẻ trung á nhưng mà em suy nghĩ cũng như già dạ <laughs> thế dạ bạn vâng, bạn trai có đi với người thân không dạ ở dưới kia có anh về của em đi cùng ạ em chào anh quyền linh ờ, chào chị cát tường cùng toàn thể khán giả thì anh thấy là cộng nguyên thì nhiều tuổi thì huệ nhiều tuổi rồi thứ nhất là vậy thứ hai nữa là hai nhà thì cũng gia đình thì chắc cũng là tương đồng nhưng mà cậu nguyên thì cũng còn không già dặn như huệ đó là tình có à, sao nói vậy chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nha đó là ý kiến của những người thân rồi bây giờ tới phiên mình ha do mình quyết định hết kéo màn chọn anh mình với bạn á thế mà tiến tới tiến tới xa hơn nữa thì bạn có chịu về Marac làm dâu 60 ừ, cây là không thành vấn đề anh là gần còn hơn nữa thì xa thôi mình à, gọi nha anh em cho nó tình cảm đi nhìn bạn rất là dễ thương nữa hoài bực mình ghê ông này tóc bạn rất là đẹp em đi dạ. à, tóc em rất là đẹp dạ em cảm ơn em cười rất là đẹp <laughs> nhìn anh rất là chi thức thực chất thì thì anh cũng chi thức lắm <laughs> anh rất là hay pha trò ví dụ bạn gái mà nhõng nhẽo là anh có rất là nhiều chiêu để dỗ xí xí xí dạ. hồi nãy em có nói là hồi nữa em ảo thuật cho bạn gái coi à đúng rồi cho người đứng sát cái cái gần người trước này nè đó có nó lòi đấy ừ thấy không em em thấy kịp không em chưa hiểu ra ảo thuật chỗ nào <laughs> chưa thấy ảo thuật chỗ nào chưa á đây là cầu bông cho tay thấy kịp chưa em hay không hay không quá hay có tài có tài. đâu ai, ai. cầm quơ quơ quơ xong đưa đây tay cầm bóng đi em đưa không có gì cũng cầm bóng đem đấy à. anh đứng sau thấy được cái vấn đề là người ta nhanh tay là được rồi à, cái vụ tiền nãy nói chưa xong à, đúng rồi cái tìm tiền bạc thì mình cũng không quan trọng mấy nói chung là ai giữ cũng được hết à ông này ổng bất nhất trước sau dễ sợ không cái này chưa thấy cái này bây giờ thấy dao hết luôn cái này dân gian người ta gọi là gì biết không chị ơi đó là nhìn mặt gửi tiền gửi vàng đúng rồi nhìn mặt rồi gửi vàng đấy thứ bây giờ hẹn hò sao trong khi mà chờ đợi ảnh về quê đó bình thường thì ở nhà nhắn tin hoặc là có thể chat qua skype để thấy mặt nhau em có thể dành ra một khoảng một tháng không xuống buôn thuật chơi bạn gái với lại nếu mà mình thu xếp được thì có thể chưa đến tháng mình có thể mình xuống thăm bạn được cái cảm nhận lần đầu tiên gặp trái tim mình thế nào khoảng cách có vẻ hơi xa nếu mà gần hơn nữa gần đi là... anh cảm xúc thế nào anh à, chị tường chị suối uh... anh phải thể hơn em cái được không <laughs> dạ chắc là không vấn đề gì anh mình trước giờ cũng chưa hôn giờ không biết sao <laughs> anh, anh thuộc bên nào anh à, bên nào, nào nữa thuộc bên nào nữa <laughs> bên này anh nhé thôi đó đủ đi hả chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm nếu như bạn gái không bấm nút thì bạn trai nghĩ sao thì có thể bạn à, sơ ý không bấm nút nè nếu như bạn trai không bấm nút thì bạn gái nghĩ sao dạ chắc là cái nút bị hư anh ạ rất dễ thương ba hai một chưa có tiếng đếm chưa hết là bấm rồi đó cặp đôi này trả lời nhanh lẹ dữ vậy ông hôn nữa không dạ nắm tay thôi chưa thấy ai hôn mà còn coi bên nào thuận có được rồi gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax nụ hôn đó sẽ nhân ra nhiều niềm vui hạnh phúc nữa chúc mừng các bạn dạ, hãy cẩn thận xem phim và tìm hiểu nhau nhiều hơn